À, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn à, Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong cái à, video mới ngày hôm nay của em Thì à, hiện tại hôm nay thì em đang đứng là trên con đường DH507 nha quý vị Đường DH507 thuộc xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương à, Để chuẩn bị quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất rất là đẹp nha Nằm trên mặt tiền đường DH507 này thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất thì à, vừa qua thì trên kênh em có thấy một vài cái bình luận mà nó không hay thì à, cũng em cũng xin nói rõ là nếu mà quý vị nào mà chúng ta thích xem hoặc tin tưởng xem thì quý vị xem còn nếu mà quý vị không thích thì có thể bỏ qua vì những gì mà em quay đây là hoàn toàn thực tế hết nha cam kết về sổ sách giấy tờ là đầy đủ cái miếng đất này thì có diện tích là 9.369 m2 có 48 m mặt tiền đường DH507 đây và có 300 m thổ cư nha quý vị một miếng đất rất là vuông vức luôn ừ, quý vị nào mà có nhu cầu thì cứ kết bạn vào số Zalo ừ, em sẽ gửi sổ cho quý vị và các bạn xem và em sẽ gửi vị trí cho quý vị và các bạn mà muốn ờ, xem đất ha ở đây thì xung quanh dân ở cũng khá đông nha quý vị Đó. cái hà miếng đất chúng ta là từ cái hàng rào đang xây kiên cố trước mặt đây đi qua Đó. hàng rào rất là đẹp là 48 mét nha quý vị trên đất của chúng ta thì hiện tại là có căn nhà cấp 4 căn nhà cấp 4 cũng khá là đẹp luôn thì từ đây chúng ta đi về phía trước đó là chúng ta sẽ ra ủy ban dân xã An Thái thì khoảng tầm hơn 3 cây số nha quý vị. Chiều dài vào của miếng đất chúng ta là gần 200 mét. Thì à, em cũng xin báo giá luôn cho quý vị và các bạn ha. Giá của miếng đất này là 7 tỷ 6 nha. 7 tỷ 6 quý vị nào có nhu cầu thì cứ uh, alo vào số điện thoại em để ở cái phần uh, tiêu đề cũng như là mô tả thì uh, hôm nay là hai anh em đi quay ha rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo